đôi đại chiến Và ngày hôm nay sẽ là ừ. cặp đôi của Phong Cận và Mr. Dịch và Cai Mu à, Nhầm lộn Ca Mui Cái gì lớn Nhầm nhầm Ca Mui Cái gì dữ vậy Cái gì xin chị Quýnh em dạ. Trời ơi dạ. Ok bạn Ủa sao bạn uống rớt rớt từ đây vậy? Bà rồ vậy Rồi dạ, ok không, bà rồ không, bà rồ không, bà rồi Ok bạn ơi Tôi thử xuống coi <laughs> Thì không Cái gì vậy mấy ông các bạn hay quá mui ơi không có được ủa sao tôi đẩy mui xuống được à được rồi đây đây muốn đây đồ ác độc Ủa sao? Sao tôi bây mà mình rớt đây? ok thôi chị Ủa em đang đâu đây? Ủa em đang đâu đây? Thì ok không nô đùa nữa nè các bạn ơi Thì hôm nay nha Thì sẽ là hero đại chiến tập à, tập bao nhiêu ta Tập 14 rồi phải không ta hình như này tập 14 À không tập 10 à tập 13 Đúng rồi tập 13 tôi quên mất Thì ngày hôm nay nè các bạn ơi Mình đã mời anh Mr. Dịch và Camui vào trong đây Để quay chung với mình một video mới Vẫn là video đập lúc kia block nha các bạn nha Nhưng lúc kia block lần này sẽ là lúc kia block tình yêu tiêu tiêu màu hồng à, dễ thương không hiểu không không tình tình yêu yêu gì phong phong ơi tình tình yêu thì liên quan gì chị mới về mà gọi vào đây làm chi ra sao nổi à thật ra là hôm nay á là em tính à, mời là Kairon với lại là Simmy vào nhưng mà các bạn biết không Simmy mới vừa đi tiêm vaccine đó bạn cho nên nó là Simmy bị à, gọi là à, hơi mệt một tí cho nên là Sim không quay được bởi vậy cho nên là mình mới mời dịch với mui đây nè nhưng mà nghe nói là dịch với mui là trên tình bạn à, dưới tình yêu đúng không hả này lấy đâu ra cái đấy là bữa này là đá điểm nó tiền em cái cái gì vậy vậy thôi thôi thôi được rồi em xin lỗi em xin lỗi em em nói sai chỗ nào cho em xin lỗi nhưng mà thôi lỡ rồi hôm nay là là gì ta à, cây roi của lại là simi gọi là bận rồi vậy lắm mới vô quay thôi quay đi mua kệ đi ok thôi quay đi rồi ok Thì hôm nay các bạn ơi chúng ta sẽ cùng nhau đập Lucky Block màu hồng nha Ok khỏi Lucky khỏi khỏi nói là Lucky Block uh, tình yêu nữa cho mấy ông bà đó khỏi quấn mình Ok Đúng rồi, rồi. Phải Lucky Block màu hồng nữa Thì luật chơi luật chơi sẽ y như cũ nha các bạn nha Đó chính là bọn mình sẽ chia ra hai team Mình với Sam một team và Mr. Dịch và Camui một team Bọn mình sẽ cùng nhau trong vòng 20 phút đập Lucky Block Và sau khi đập xong bọn mình sẽ kiếm được vũ khí nè, áo giáp nè và tất cả mọi thứ Sau đó đến cuối trận chúng ta sẽ cùng nhau nhà vô chiến đấu với nhau Và team nào giành được uh, gọi là sống sót cuối cùng thì team đó sẽ là giành chiến thắng nha các bạn nha ok vậy thì còn cái chân chờ gì nữa nào cũ được rồi vịt ơi hả chiến thuật gì chiến thuật cũ là cái chiến à, thuật mà để cho mọi người đánh còn mình để cuối cùng trời ơi sao sao chơi dơ chiến chiến chiến thuật chơi dơ trời ơi do mọi trong người còn đúng cái nịch thì không chơi chiến thuật đấy chơi chiến thuật gì <laughs> ok thì như anh em đã biết thì trong trận trước á thì dịch với ca mui đã được gọi là top 2 nha các bạn nha thì chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ cho dịch với ca mui vẫn là top 2 bởi vì hôm nay chỉ có hai đội chúng ta sẽ giành top 1 nha sam nha sam đúng rồi cố lên cố lên cố lên cố lên ok cố lên rồi không nói nhiều nữa còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào let's go Ok bạn ơi, thì trước khi vào video thì mình xin giới thiệu với anh em một cái tựa game mà hiện tại là mình chơi rất là nhiều luôn nha Và tựa game có thể nói là tựa game mà phong cày cực kỳ nhiều luôn bạn ơi Tựa game này có tên là Genshin Impact Là một tựa game phiêu lưu ở trong thế giới mở mang phong cách anime Và có thể nói là hot nhất ở thời điểm hiện tại luôn Genshin Impact sẽ đặt các bạn vào một nhân vật đang bị kẹt ở trong một cái thế giới Nơi mà chứa đầy những ma thuật và có bảy nguyên tố Và những sinh vật vô cùng kỳ bí Trong lúc bạn đang tìm kiếm những người anh em thất lạc của bạn Thì bạn sẽ gặp được những người bạn đồng hành mới với những sức mạnh nguyên tố, bảy vị thần và có một thần linh bé nhỏ sẽ luôn đi theo bạn đó chính là Paimon, người sẽ giúp cho bạn trao dồi thêm kỹ năng và đáp ứng được số phận của mình. Và hôm nay Phong sẽ điểm qua một số những nhân vật kinh điển và những nhân vật mới có trong Genshin Impact nha. Đầu tiên là phải nhắc đến một nhân vật năm sao có tên là Jin, ngọn gió dẫn đường, nguyên tố phong. Cô ấy là một hậu duệ của gia tộc dân The Helder danh giá và là quyền đội trưởng của kỵ sĩ Tây Phong, biệt hiệu là kỵ sĩ Bồ Công Anh. Jin là một người luôn cần mẫn làm việc, đem lại sự bình yên cho người dân. Sự giáo dục và đào tạo mà cô ấy nhận được được từ khi còn nhỏ đã cấy sâu vào trong tinh thần hiệp sĩ và đã sâu thẳm trong tâm hồn của cô. Trong mắt người khác, Jin là một hiệp sĩ mạnh mẽ, một cô gái tốt bụng và là một thủ lĩnh đáng tin cậy. Chỉ cần nhìn thôi là cũng có thể khiến người khác cảm thấy an tâm. Và tiếp theo là một nhân vật mới 4 sao có tên là Thomas nguyên tố hỏa. Thomas sinh ra ở Monster, hiện tại đang sống ở Inayuma và là một quản gia của gia tộc Kamisato. Anh ta là một trong những thợ sửa chữa nổi tiếng ở Inayuma anh ấy rất thân thiện, có thể dễ dàng hòa nhập với các cuộc nói chuyện xã giao và có thể giao lưu với nhiều nhóm người khác nhau. Đôi khi Thomas ngồi một mình trong góc điện thờ và trầm ngâm suy nghĩ. Bên ngoài anh ấy đối xử với mọi người và tất cả những loài vật khác bằng sự quan tâm và tử tế, nhưng cũng có thể tận sâu trong đáy lòng của Thomas luôn có một nỗi nhớ nhà không nguôi. Và trong phiên bản mới lần này sẽ có thêm những loại vũ khí mới 5 sao và có cả những loại quái vật mới. Nói về vũ khí mới thì chúng ta sẽ có loại vũ khí 5 sao, ngôi sao cực đông, một loại cung, hay là vũ khí thương, vây cá chẻ sóng, hoặc là vũ khí đao Akoyamaru. Còn nói về quái mới sẽ có thêm thể nham ma thú con, thể lôi ma thú con, thể nham chó săn ma vật hay là thể lôi chó săn ma vật và có thêm rất nhiều những hoạt động mới chẳng hạn như là chiến binh bí ẩn bóng hình cổ xưa giai điệu vang vọng giấc mơ hoa và có thể nói ở trong bản cập nhật Genshin Impact mới lần này sẽ có rất là nhiều những điều thú vị mới đang chờ các bạn khám phá. Vậy còn chần chờ gì nữa nào mà không tải ngay Genshin Impact về để chơi cùng với Hero Team bọn mình nhé Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận các bạn có thể kéo xuống bên dưới để tải về nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi ok bạn ơi Thì hiện tại là mình với Sam đã về chung một nhà nữa các bạn ơi Đây đây chính là nhà của bọn mình nè Đấy nhà màu xanh nha Rồi ok Ủa sao màu xám nhỏ? Hả? Trời Nè màu, màu, màu xám Đấy màu xám nè cái cục đá này là màu xám nè <laughs> ok quá đáng dễ sợ rồi các bạn ơi thì hôm nay nè chúng ta sẽ cùng nhau đập lúc kia block gọi là màu hồng nha các bạn nha rồi bây giờ tôi nhường sam đập trước á sam rồi tôi đập này là đừng xa xa ra cho chắc ủa cái gì ạ ồ kim cương thấy chưa nào may mắn nha được block kim cương luôn mui mui chia chia mui này là vịt có hai quả táo vàng này ok cho mui một quả táo vàng này cha nè. quả táo vàng thường là mui mui lục ý lục ý mui lục ý không quái vật nó cắn á ok ờ, ở đây có cúc cái sảng cúc sảng này có cúc sảng không trời đậu xanh từ nãy giờ mình đập ra toàn mấy cái beacon với cả mấy cái đồ linh tinh uh. <laughs> mười cầm đi mười cầm đi wow tôi đập được cái lúc cái block to khổng lồ nè ok Ê, để mở coi bom nha bom á ui kim cương yes được ờ, Đây, tôi quá may mắn ok làm sao á đập đi ui được cái giếng thần đây đây đây đừng bom đừng vào bom nha đừng vào bom quăng cái đồng xu vô đây đây đây phong phong quăng đồng xu vô nè à, trời ơi sao mà lại làm sao à ơi banh chành ơi rồi xong tét nhà luôn rồi các bạn ơi sammy xui xẻo quá vậy sao <laughs> đây đây đây chúng nó lên rồi nè ê bọn zombie lúc nãy bọn zombie lúc nãy spawn ở dưới á ba chúng nó lên đây rồi nè trời đất ơi nó lên à ờ, ok ok ờ, ok Ô, sao sao sao mình mình xuống mình xuống thôi mau lên thì mình xuống tàu xanh nó xuống chỗ nào vậy mà ở dưới nó còn đông hơn vịt không biết hả trời ơi sammy xui xẻo quá bạn ơi đây tránh ra để tôi đập cho coi nè đứng xa xa đứng xa xa thôi chắc <laughs> trời ơi tới lượt mình xui các bạn ơi lên tôi lên tôi lên tôi tôi đặt cho ui rồi xong luôn zombie luôn đi đâu ra zombie nhiều vậy rồi xong luôn bạn ơi chết rồi gặp zombie rồi mấy bạn ơi oh no trời đất ơi tôi tôi ui tôi tôi tôi trời ơi tôi thui luôn rồi trời ơi tôi thui luôn rồi vịt lên ăn lucky à không vì con ném đâu vịt gặp lucky mà lắc khổ quá đây vịt đây sao tối thui đây đầu xanh là con cũng là zombie nữa chả ui ôi xuất hiện cả zombie

tiếp à, tôi chết tiếp à Trời ơi là trời Thôi tôi xui quá à Sam ơi Tôi cho bà đập á, bà đập đi Sam Ôi cục này làm gì vậy Trời ơi cục nó vô, vô dụng lắm, không được gì đâu Ông đập đi, ông đập đi Thôi bà đập đi, bà đập đi, tôi ở xa mà bà đập đi Rồi Wow, được mấy cái Ê, mình lấy mấy cái lóc này để mình bắt bắt cầu mình qua bên mid đi sam bên nhà mình tanh bành rồi à, thôi mình, mình qua bên mid đi sam ơi không biết con mid đi mày trời trời chuyển chuyển chuyển chuyển chuyển chuyển nhà chuyển nhà rồi, chuyển đó. nhà ok đây để tôi đặt bà lóc qua bên mid không ai còn cái lóc cuối cùng ở trong nhà mình đập luôn đi ừ. Hả gì kìa kìa trong lóc trong nhà còn lóc cuối cùng đâu tôi, bà, bà, bà, đâu gì bà bà vô bà đập đây bà vô bà đập đây coi coi cái lóc đó là gì nè tôi mời sẽ may mắn wow. nhiều chó được được được được được, được. mấy con chó này hợp lý nha bà dẫn mấy con chó này đi theo tôi với bà qua bên kia ha đội ừ. bên kia mà nhào vô quýnh một mình là mấy con chó cắn đội bên kia luôn đấy hợp lý Đúng dẫn qua hợp lý chưa ờ, để tôi để bọn này đứng vậy là ok mấy đứa đây à da cái lóc này nó đi chậm quá à con này con này đậu xanh đậu xanh phù thủy đậu xanh phù thủy đây ngoài đây ngoài không chết đây thế sao đánh mãi không chết đây con này gì mạnh vậy con này mạnh dữ ơi đậu xanh cạy nó cắn mình luôn chứ trời ok đi qua bếp sạp đi qua bếp tiếp tiếp tiếp ok trời ơi lại là zombie má ơi trời ơi là trời chỉnh chỉnh trời sáng giúp phong sam ơi trời ơi oh no oh no oh no ui ui ui ai rồi xong té luôn rồi sao ơi đang ờ, cố đang cố qua nào rồi trời thấy thử thử thử ném mất nào ném à qua qua qua con bắt đường à đúng đập đi, đập đi con cái gì vậy con gì vậy tuổi ngựa nè con này con này tuổi ngựa nè quýnh nó quýnh nó mày đó. mày rồi xong nó đi dưới rồi ok chịu hai qua qua mấy thằng chó ra chỗ khác coi ê nó tin lỗi quýnh tin lỗi con tao gánh vậy xin lỗi xin lỗi tin lỗi tay tôi quýnh bằng nó ok từ hồi qua đạp đập đập tiếp Ồ mày có tôi được kiếm gọi là lucky nè Phong ơi Kiếm được mặt nè Con chó bà nó đuổi quýnh tôi kìa Để tôi để tôi để tôi Ui cái gì à. Chạy Sam ơi <laughs> Cái gì mà banh chành vậy trời ơi Ok thôi thôi qua đây đập qua đây đập bình tĩnh nè Tôi còn có một máu rồi sao Ui cái súng nó bờ đồ quá à Ủa, Nè bà kiếm... quen nè Cái kiếm của bà khỏe vậy Wow Ủa, khỏe chứ Đó Ok từ từ Tôi ở đây tôi có lúc, lúc... À, à. Sam ờ. Còn có lúc gì mà tôi nằm luôn nè Tôi có lúc cái vlog uh, gọi là may mắn nè từ tôi đập ra thử Ok được gì không? Đây Ui không được gì hết trơn Trời ơi tôi đập cái lúc cái vlog may mắn mà tôi bị nổ chết Sam ơi Ôi, Phong cận TV vậy? Phong cận đã làm gì vậy? Uh, kiếm lucky nè Hello, hello my fan Hello my fan Hello my fan Hello, hello my fan

kiếm của ông mạnh nha giữ nha giữ nha mạnh gì kiếm lucky gặp cái con zombie cái con creeper đẻo ôi rồi ôi ok đây mình sẽ em Ê, ê, ai bảo ông đấy là con zombie con creeper đẻo thì con con creeper này đâu có gì mạnh lắm đâu nó chỉ là có thêm enchant thêm cái tia sét thôi mà chứ có gì đâu mà ghê gớm trời ơi thế là ông không biết rồi cái con đấy cái gì đây boy cái gì boy what ở bên kia gì nổ cơ vậy tôi tôi tôi tôi ở xa mà trời ơi trời ok <laughs> tôi bị cái ribbon nổ banh sát à. ôi tôi nhìn thấy ca mui kìa để tôi quýnh ca mui ôi ca mui ca mui ca mui hả ca mui ca mui hả ca mui rơi xuống trên lava rồi <laughs> mày xong rồi mày xong rồi nó đó chính nó mày chạy đây mày chạy đây mày chạy đây mày chạy đây chính nó ô ô phong không nhặt mấy cái đồ ăn kì hay phong đúng chính xác phong có hay làm như vậy cái đậu xanh tôi rồi xong tôi rồi Phong cận, phong cận, phong cận A à, chạy chạy à. Chạy tiếp đúng không? Chạy đúng không? Chạy đúng không? Ra đây này. Chạy đây, chạy đây, chạy đây, chạy, chạy đây. đây. Ok ok rồi, nó, nó chạy ra bên kia rồi. Ôi mà con rồi xong giật té <laughs> giật té giật gió ẹt trời ơi nghĩ sao tuổi gì đuổi đuổi được tôi trời giật gà bắp trời trời ok ok ok này thì này thích thích thích đánh các mùi không mình sẽ đánh sao à, sao đánh đâu đánh lộn đánh lộn đánh lộn đánh lộn đánh lộn đánh lộn xin lỗi xin lỗi hey người này cứ đứng ở đây à không thèm đi luôn á Enderman kỳ wow lại thêm một cái giếng thần nữa để coi được cái gì nào wow cái con cá, nghe tiếng gát rồi nha trời ơi một nuôi gát luôn kìa trời ơi cái gì vậy ai da rồi xong chết mèo ui chó này ok anh em mình, mình có một đàn chó luôn đi con hay có gì ơi hay có gì ơi có gì ơi đi qua đây qua đây

ui mày con vui bị trời vừa đập tay gì kìa vui ờ đi đi tôi thấy dịch với mui bên kia đang đập nhiều lúc kìa lóc quá kìa mình nên qua mid đi sam ơi ờ, ờ qua mid đi để nè, cho giáp tôi cho bà một viên ngọc ender nè bay qua bên tôi kia có, đi tôi có tôi có chín viên lần ok vậy bay qua kia hối bụp ok tôi qua nè qua đây sam trời ơi bà chọi gì bà chọi đến chưa vậy bay bay qua bay qua bay qua tôi tôi cao ờ. lên trời cao lên đúng rồi đó ờ, đúng rồi rồi đập tiếp ui cái này được nè xã ơi cái này giúp mình hồi sinh nè wow sao cái này không qua chơi giáp nha tôi qua xin giáp mà trời giáp đâu ra trời ôi cái lượm đây lượm đây vứt của người ta vứt đồ vứt của người ta đúng không mấy bạn ơi mình lượm được cái này mấy bạn biết là gì không cái này sẽ giúp cho mình hồi sinh được các bạn hợp lý quá ok rồi mấy cái vứt áo vàng kia trời chơi giàu dữ rồi trời anh đi mui anh đi anh đi trời ô có lucky black to này mui ơi cho mui gạt này tốn đi mà gạt đừng gạt đi gạt nè kiểu lít ra cái ngon yên tâm tránh xa ra tránh xa ra thôi dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp

ôi nhưng mà nó tự tb này tự tb tự, tự đi luôn á lấy lấy tele lấy tele lấy lấy tele dùng cái gọng ender á à phong tự tele gọng ender long phong tự đi luôn từ từ xem mà còn còn còn chỗ có đồ không qua lấy đồ ai à, bên, bên kia bên kia bên kia nó xanh nhà bên kia lấy đồ kìa xanh bên đỏ kìa ok để Đúng coi cái này là gì đây yes ok kim cương kim cương lậm Ôi. lậm kim cương chế tạo giáp sao ê bông ơi trời ơi quái vật ở đâu ra vậy ê sao cung tôi bà đồ không ơi cái bà cung đừng, tôi nè bà làm tôi chết từ nãy giờ mấy lần bà đừng có dùng cái cung đó nữa cái cung đó nó là nó là lâu lâu nó ra điều điều điều xui xẻo á oh, no. à ok cung này tôi bắn mui thôi để tôi bắn mui đúng à. rồi đừng có dùng cung đó nữa để tôi qua tôi qua ừ. tôi đập uh, ờ, gỗ tôi làm uh, áo giáp coi rồi xong tôi nhảy với đống lava luôn rồi trời ơi cái gì vậy ăn táo vàng táo vàng nha táo vàng nha ok chết rồi tôi bị tôi bị nợ cháy rồi tôi bị cháy rồi tôi ăn táo vàng không ok rồi đây. ok đấy bên này vẫn còn vẫn còn đầy đầy đầy đầy đường đi chưa đập này ok là qua đây hãy chạy đó qua đây mươi bên này giàu dữ luôn đấy chi chít trượt đồ luôn tha hồ đập luôn đấy vứt bớt mấy đồ linh tinh ra anh em rồi đây đây đập tiếp ui ra số lava này ui ra cây kiếm wow. ui ra cây kiếm mọi người ơi ra cây kiếm 10 attack dam wow ui có có ra một cái dìu nữa này Ồ cái dìu này Ôi mũi đây mũi mũi xuống xuống đây vì cho mũi cái kiếm này Mũi cầm kiếm vì cầm dìu Tờ tờ bạn mình tính bạn phải thật sự thì em à, mui mui lại vừa mới làm cái gì rồi đúng không? Không làm gì không làm gì không. Chắc chắn bà mui bà vừa xảy ra cái gì nè. Bà đang nói chuyện mà bà tự bà dừng cái khựng lại là bà có vấn đề này. Này này trong mũi cái kiếm trong mũi cái kiếm. Cầm kiếm, kiếm gì kiếm gì kiếm gì? Cầm kiếm kim Bổ nhau luôn. Hai hai hai hai. Ok. Kiếm ờ, này hai. Vì, cầm Ui, kiếm này sắc lên năm luôn. Chính nó sang lên em kiếm cứ khỏe luôn á, vì cầm dìu, cầm cầm kiếm, xong kiếm hợp bích luôn. Đấy lý giờ mình sẽ lên trên này mình đập thêm trên này nữa anh em đây bên này vẫn còn lucky block rồi ui một cái nữa này nào mong đừng tnt nhá đừng tnt nhá ok ui có diamond này anh em rồi bây giờ à, chúng ta cùng nhau đi qua bên mid đặt thêm lucky block nào ôi từ nãy giờ đập được ít lucky block rồi xong tôi xác định tôi chết rồi ui à! no rồi xong luôn tôi rơi xuống dưới luôn rồi xong rồi mình xác thôi tôi đi tôi đi bộ cho chắc ăn sao rồi tôi không ờ, dùng uh, ờ, ngọc ender nữa tôi đi bộ cho chắc ờ, ăn luôn đi cho chắc con này rồi sao coi tụi mày cứ đứng đó sao tao qua ấy à con này bắn tôi ấy à trời nó phun nước miếng vào mặt tôi mày mày mày phun nước miếng vào mặt tao mày rồi đây để tôi tôi im cạnh ông mấy người kia mà người ta làm gì ông là tôi lấy cái cung là tôi bắn cái đó bắn sát luôn từ từ để tôi xem coi chết rồi bây giờ bên đây mấy người kia đập hết lúc kia block rồi tôi không còn tôi không còn kiếm được lúc kia block nữa ở giữa kìa ở giữa thì không đập được buồn kìa à thấy thấy dịch bị té à, rồi xong tôi té theo dịch luôn rồi chị cần thì trả à, trả sao qua nó cầm cung nó bắn biết kìa cầm cung nó bắn bắn biết kìa đây à đó đậu xanh anh tôi dùng cái cung tôi bắn một phát ra con gì thế cái con ripper xong dịch chết luôn ui ôi ghê hả trời ghê chứ ui, đâu xuất hiện lắm ở đâu xuất hiện ra cái con lửa kia nó bắn tôi nè trời ơi trời thôi thôi Ôi, dịch qua, gì qua trả thù tôi Phong ơi, dịch qua trả thù tôi Phong ơi Ok Wow, một lúc cái block đặt được rất nhiều lúc cái block wow. dịch rất tiếc gì vậy? từ nãy tôi, tôi nghe dịch rất tiếc tôi nghe giống như là từ nãy giờ bà bà giết dịch nhiều lần lắm rồi đó hai lần rồi ok cái con này mạnh quá à, wow, wow mấy bình thuốc trời ơi cái con lửa kia nó bắn tôi skeleton này skeleton này skeleton ra đây ra đây ra đây ra đây ok được rồi ok ờ, À, đi chịu ơi, đi về Thôi kìa kìa đi kìa đi Lần nữa mình cái kia vừa đó, tè đi tè đi Thiệt thầy luôn, tôi xui vậy, sợ xui luôn á trời Đây đây đây Qua đây qua đây qua đây đây, cái này tôi có nhiều đồ tôi lên tôi đập thêm mấy cái lúc cho block nữa nếu như đập không ra nữa thì tôi cậy luôn tôi đi chiến đấu tiếp ok ừ. trời ơi sao xui dữ ta toàn thấy gì đâu không rồi ai đây vứt mình cái linh tinh ở đây ô mình có ui mui ơi Sao sao sao? Vịt có hero potion. Wow. Hay tạo luôn. Có hero potion đấy. ơi, tạo luôn mình thắng chắc rồi vịt ơi. Ok ok ok vịt có hero potion rồi nhá. Vịt vịt vịt vịt vịt vịt khoe khoe khoe khoe khoe. Nhìn mở dương mở dương để trong dương để trong dương nhá. Dạ. Thuốc này thuốc này. Ờ. À, hero potion có thuốc áp này. đây đây đây đây tôi thấy ở bên dưới kia hình như nó còn à, mấy mấy cái nút kia block kìa để tôi nhảy qua đó ok ngọc ender ui ok quá được rồi đập ra nào Ngọc ender lợi lên Ai ơi, đợi chết nữa bà ơi Cái gì vậy? Nó nổ tôi chết Ok, ui nó tăng Rồi. cho mình đúng nhiều chỉ số luôn anh em ơi Nhà ở nhà ở nhà ở nhà vàng đúng không? Ở nhà vàng vẫn còn đấy á, vẫn Mui- còn ờ, gì Mui, nhỉ? Mui có Hero Potion chưa? Ừ. Không không không không có không có không có. Một đống búp à Ê Sam, ở bên mid này tôi thấy có mấy cái lúc cho mình block bên mid này Nhưng mà cái mid nó bị nổ tiêu rồi Không có ờ. qua lấy được, buồn ghê trời Tại ok ờ. ui tôi thấy dịch với mui kìa dịch với mui đang đang đang lụm cái gì kìa đang đi qua đang đi qua đang đi qua đang qua đang đi qua mấy người kia đang đi qua kìa từ qua đây đi qua bạn ơi qua đây đi giỏi qua đây bạn mấy người ăn táo vàng này rồi mấy người đang ăn táo vàng đang tính tấn công mình nhưng mà nhưng mà không dám qua bạn ơi trời ơi trời gà dịch gà bắp hai à, dịch lần này á em đi đây ủa gì vậy cây vậy ông nói cho đã vô ông đi What the hell? Yeah, tôi muốn tại đâu tôi phải chạy thôi chứ giờ sao <laughs> đâu rồi đâu rồi tôi tới nè à dịch muốn solo tôi dịch hả dịch hả dịch dịch à, à, dịch đây dưới <laughs> này dịch nhỏ ẹt dịch nhỏ ẹt trời ơi dịch gà dịch gà dịch gà <laughs> ok thôi rồi đã đến giờ à, gọi là trời ơi dịch ông ông tây bơi ông chơi tây bơi đến chỗ ca mui ông chơi ăn gian kìa trời chơi ăn gian quá à lúc ăn vậy rồi ăn gian đây

ok dạ. bây giờ ai gì đã bắn tôi vậy bây giờ ừ, đầu đầu, đầu tiên à, dịch có muốn chơi theo kiểu là cho hai người con gái quýnh nhau chứ không anh em mình à, quýnh không được đâu rồi sao rồi tim bên kia mất máu rồi tim bên kia mất máu rồi ê làm gì vậy làm gì vậy ui ui bắn cung kìa bắn cung kìa chạy sớm mình bắn cung kìa bắn cung kìa ok rồi cho mấy người con gái bắn nhau trước rồi ok cho mấy bạn con gái quýnh quýnh nhau trước đây. ok sammy à, với sammy quýnh nhau trước ơi à, sam sam sam sam sam sam đây đây đây không không cho sam cái này nè à, đâu ta à... mua mua mua mua dùng đi mua ok hay cái cái này cái này sam dùng được cái này sam dùng được ờ vâng, vâng dùng bạn dùng đi mình mình có khác rồi à đây thuốc sức mạnh dùng đi sam thuốc sức mạnh nè rồi rồi rồi mạnh rồi nè rồi ok đánh đi sam này quê chưa không không mình có mình có rồi mình có rồi ok ngồi chuẩn bị chưa rồi ok tiến lên vô cố lên mười ủa vậy anh muốn thăm ừ. ok ok mui đang sử dụng chiến thuật là sử dụng thuốc bách anh em ơi ơi em mới vừa nhìn thấy mui tự chọi thuốc cho người mình <laughs> ủa ừ. sao Sam ơi, bình tĩnh Sam ơi, có chuẩn bị đánh rồi, ghê Sam Trời Sam ơi Trời ơi Đánh tôi đó Ok, rồi đến lượt anh Thời đúng á, cây Ôi cái gì, con nhìn à! <laughs> Trời, cái này không tính nha, cái này không tính nha Cái này không tính, cái này không tính nha Cái này không tính nha <laughs> cái này không tính nha cái này con nhà anh đánh này không tính nha chừng nào dịch đánh mới tính ờ con nhà mất dạy ok rồi bây giờ bây giờ tới lượt em với dịch nè chuẩn bị nha <clears throat> đây ok tao vàng vô tao vàng vô ok mình sẽ lấy vũ khí bí mật của mình các bạn ạ à. ok cầm cái này trên tay sau đó đội cái đầu lâu lên trên đầu để gọi là tăng thêm sức mạnh ôi trời ơi <laughs> tăng thêm sức mạnh chứ không phải là không có mũ hả không có mũ được chưa đúng tàng hình nè rồi vô Ôi, Vero cẩn thận này. Hây, bấm. Mất tự Mất tích, Ôi em, ôi em. Mất tích, mất tích, mất tích, nhiên tay Mất tích, nhiên tay Ôi. Ôi. À! Đi có hero fashion. Trời ơi, dịch cái thuốc hero mà nãy dịch kêu dịch không có thuốc hero dịch xạo dịch xạo dịch xạo mình chờ đúng một mình mình giữ đúng một mình từ nãy giờ để mình đợi xong trời dịch chơi trò lượng nít các bạn cái dịch kêu dịch không có thuốc cuối cùng dịch có thuốc kìa trời vậy là mình thua ok ok mình còn ra rất nhiều thuốc bé lắc cho phong nè đó có mua còn cái thuốc độc này nữa ủa mẹ cái gì đấy mẹ mày lắc mày mày lắc mày lắc à. ôi tức quá à dịch mất đi Dịch dịch giống cái đen Dịch lượng đít à. <laughs> Trời ơi bạn ơi Thôi kể đầu lâu rồi mình với Sammy đã thua rồi các bạn ơi Trời ơi là trời Rất xin lỗi những bạn nào mà là fan của mình và Sammy Mấy bạn đã phải thất vọng về mình và Sammy rồi Nhưng mà bọn mình đã cố gắng hết sức Mình thề luôn Mình thề luôn, mình không ờ. hiểu sao mình không hiểu sao hôm nay mình xui ghê các bạn Mình đập lúc kia mình lóc nào là ra gì đâu Xui xẻo mà chết liên tục nè Rồi không kiếm được cái thuốc hero Thời cay lắm luôn á Cái này là không phải Vịt với Camui tập trước Vịt với Camui tập trước Hai đứa còn một dạ. không có một mảnh vải chết Trời ơi các bạn ơi Cái này không phải là lỗi của mình và Sammy nha Mà mà cái này phải nói đúng là lỗi của lúc kia mà lóc Nó cho bọn mình tàn mấy cái đồ dởm không à Đúng không Sam Đúng rồi trời ơi ông là người gì đó chết nhiều nhất không này Ôi tôi buồn quá tôi buồn quá Ôi rất xin lỗi những bạn nào uh, gọi là fan của Phong với Sammy Mấy bạn đã phải thất vọng về pha về về Phong và Sammy rồi Trời ơi uh, Nhưng mà không sao Chắc chắn trong trận sau mình sẽ cố gắng giành được chiến thắng nha Và trận sau thì mình sẽ đấu với mèo Simmy và Kairon nha các bạn Các bạn hãy cùng nhau đón xem nha Ok Còn bây giờ thì video đến đây cũng đã rất là dài rồi Mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và nếu như bạn đã thích video này Đừng quên hãy để cho Phong một like Một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của anh Mr. Dịch Camui và